đời phiêu du mong tìm công danh đất khách hỏi người con gái ấy giờ nàng sung sao rồi hồn ta tan vỡ từ I'm sorry.